tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê lại cầm bó đuốc đi dê chân người thượng bất chính thì hạ tắc loạn cấp trên ở chẳng chính ngôi cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào các cụ dạy lâu rồi thấm những câu tức là phải gương mẫu phải giữ gìn